thì tối hôm nay nó có Bồ Đào Nha gặp Maroc và Anh gặp Pháp nữa anh em thì hai đội bốn đội này sẽ có hai đội vào bán kết 2 thì à, anh em nào mà đã chưa xem thì anh em cứ xem vào cái phần mà mình nhận định trước đó cho tất cả anh em còn hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả mà quên là còn cái vấn đề là hai cái trận này mình nhận định cho tất cả anh em rồi ăn uống uh, ờ, sau thì mình cũng phân tích cho anh em luôn cái trận Brazil này mình cho anh em nằm trên nhưng mà mình dẫn cho anh em lót là cái mã tỷ số không đều một đều hoặc một không dành cho bờ xin thì cái mã tỷ số này anh em cũng hút được cái mã tỷ số không đều thì anh em hút tới uh, ờ, 7 chấm mấy rồi nha 7 chấm mấy thì anh em cũng đã lời trong cái mã này rồi còn cái mã ừ. Argentina này mình cho anh em nằm Argentina và nằm tài thì cái trận Argentina này anh em cũng hút được ờ, cái mã tài hiệp 1 này anh em tài hiệp 2 rung và chỉ anh em thua kèo Argentina 0.25 nhưng mà anh em hút được bốn cái mã tài bốn cái mã rung thì anh em cũng đã lời khẩm trong cái trận Argentina rồi và vào lăn lưu thì mình cũng dẫn cho anh em cái kèo thêm Argentina và anh em nằm xỉu ờ, xỉu Ben luôn nha anh em nằm Argentina và nằm xỉu Ben thì anh em cũng hấp full mã này rồi thì hôm nay mình sẽ ờ, vào ờ, nhận định cho tất cả anh em mấy cái giải nhẹ nhẹ giải hạng CDB hoặc hạng nhất Anh cho tất cả anh em để anh em giải trí trong cái những cái ngày giải lao của World Cup nha thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận à, à, AS Coli gặp à, Genoa diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 11 tháng 12 thì anh em cũng thấy hiện tại trên bảng xếp hạng hạng nhất Anh á, thì Genoa đang đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và có 26 điểm sau 16 vòng đấu trong khi đó AS Coli đang đứng vị trí thứ 11 và có 21 điểm sau 16 vòng đấu thì trong cái thành tích và cái lịch sử phong độ gần nhất của hai đội thì anh em thấy thằng AS Coli đây là AS Coli nha anh em phong độ gần nhất 5 trận gần nhất là để hòa 3 trận và để thua hai trận thì cái phong độ 5 trận gần nhất là AS Coli đang có một cái thảm hại rất uh, nặng nha anh em còn bên phía Genoa cũng không kém gì uh, ờ, AS Coli thì anh em thấy bên Genoa 5 trận gần nhất thì họ cũng đã thua 3 và thắng 1 và hòa 1 thì cũng không kém gì bên phía uh, ờ, AS Coli cái phong độ của hai thằng này anh em cũng thấy đang thất thường rất là nhiều thì cái, trong cái lịch sử đối đầu á thì anh em cũng thấy có một cái lịch sử đối đầu trước đó là Genoa gặp AS Culi trên sân nhà của Genoa vào lúc 2019 nha anh em rất lâu trận đấu diễn ra rất lâu rồi thì cái trận này Genoa ăn AS Culi với cái tỷ số là 3-2 3-2 nha anh em trận đấu gần nhất rồi mình vô trận đấu gần nhất mình xem lịch sử của hai này cho anh em xem luôn. Anh đấu bao nhiêu ờ, thẻ, bao nhiêu góc rồi anh em. Thì trận đó 3-2 nha anh em. Rất là nhiều thẻ nha, 4 thẻ. Thì bàn thắng đầu tiên sẽ ghi vào phút thứ 14. Một điều thì hiệp 2, hiệp 2 tới 3 3 4 4 bàn thắng anh em, hiệp 2 tới 4 bàn thắng luôn nha. Thì cái trận này anh em có thể vào cái mã rung chứ anh em không vào mã tài còn ở rung thì hợp lệ hơn còn gốc gốc thì 8 quả gốc anh em 8 quả gốc mà gốc nghiêng về Genoa nhiều hơn thì cái trận này anh em cũng có thể nằm Genoa chấp gốc được nha nằm Genoa chấp gốc thì tài thẻ anh em cứ vào cái mã tài thẻ 5 năm thẻ nha anh em cái này là một thẻ vàng dành cho huấn luyện viên hay động tài gì đó cái lộn mà huấn luyện viên hay là cổ đồng viên hay là dự bị gì anh em không tính nha chỉ tính 4 thẻ thì cái trận này anh em cứ vào cái mã Genoa chấp ốc và anh em nằm cái mã kèo Genoa thì mình sẽ mình vô cho anh em xem cái uh, tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra như thế nào còn đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Genoa chấp 0,25 và tài xỉu thì 2.5 thì hai thằng này trong cái đó lần lịch sử gặp nhau gần nhất anh em cũng thấy đã hai đã năm quả năm quả bông thì anh em có thể nằm cái mã tài nếu mà anh em á, muốn chơi hợp lệ hơn thì anh em cứ nằm cái mã rung cho mình còn anh em nằm cái mã Genoa chấp 0,25 cho mình nha anh em cứ vào cái mã Genoa chấp 0,25 Genoa chấp 0,25 nha nè thì anh em cứ vào cái mã này cho mình vào cái mã này mạnh tay còn anh em đánh góc đánh thẻ thì tới cái giờ mà ra sân khoảng 5 3 phút mình sẽ gửi cập nhật cái kèo góc thẻ nóng cho anh em. Tại tầm trong vòng 5 3 phút đầu anh em vào thì nó cài kèo cao mà anh em tỷ lệ ăn không bao nhiêu. Anh em chờ ra sân 5 3 phút kèo tuột và tỷ lệ ăn cao thì mình sẽ gửi kèo cho tất cả cập nhật cho anh em trong nhóm thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Genoa và AS Coli thì anh em nào đang chơi bên ngoài à, quan tâm đến những cái mã trận kèo này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em đăng ký một cái trang để anh em chơi nhiều mã kèo hơn chứ hiện tại bên ngoài anh em nhiều khi anh em chơi qua thầu qua cò anh em chỉ chơi được giải lớn những giải nhỏ không có cho anh em chơi nha thì cái đó là cái bất tiện cho tất cả anh em nào đang chơi bên ngoài còn anh em mà muốn chơi hợp lệ mà chơi những cái mã kèo nhiều giải nhỏ giải lớn giải bé giải to gì cũng có hết á, thì anh em cứ đăng ký một cái trang để anh em chơi được những giải đó và anh em kiếm lợi nhuận nó dễ hơn anh em chơi những giải lớn giải lớn hiện tại bây giờ nó rất là tuồn rất là bẹp anh em cũng đã xem những trận World Cup vừa rồi rồi anh em không nghĩ được Brazil mà nó bị loại luôn đúng không thì đó đó là đang rất biệt rất là mệt rồi thì anh em mày về vô cái những cái giải nhỏ để anh em chơi nó nhiều khi nó lại an toàn và chắc ăn hơn anh em thì anh em nào mà quan tâm về cái vấn đề mà chơi được những cái mã kèo mà trong cái giải nhỏ này á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0937318970 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình. Mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang và đưa anh em vào nhóm của mình chơi. Đến đây mình đã nhận định xong cho tất cả anh em. Anh em nào thấy hay để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký kênh và một lượt thích. Thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau.